rồi giờ đang mưa đang quay nửa chừng cái trời mưa cả nhà ơi phải ngưng lại nó nắng rồi đó đó đó ok ok bớt mưa không trời ơi để anh em nghệ sĩ chúng con quay hai cái đoạn này cho xong cả nhà thấy không để có một cái sản phẩm mà thành công hoàn hảo đẹp cảnh đẹp thì ờ, quý vị thấy đó bây giờ là cực khổ trời nắng trời mưa bây giờ đang quay cái trời ờ, ông trời ông mưa phải ngưng lại khoảng chừng à, nửa phút rồi quay tiếp quý vị giờ mắt quay dữ lắm rồi mà ông trời cũng chưa tạnh mưa nữa thấy tội nghiệp mấy anh em ekip hết mưa đi ông trời ơi rồi mời cả nhà xem ờ, tiếp theo ờ, video ờ, tiếp theo cả nhà ơi cảnh tiếp theo